lang thang về đâu lần sau cuối xin được nhớ xin được mơ xin được yêu nắm lấy tay em ôm em thật lâu cho mưa đêm nay giữ em đừng xa một nụ hôn cuối một lần tìm